chào tất cả các bạn thì ờ, hôm nay thì đã hứa tôi sẽ ờ, hướng dẫn anh em cách làm con bài ba con ca gặp ba con hát tức là ở trên đất nước Việt Nam này thì cũng có một vài người làm được ván bài ba ca gặp ba hát nhưng ngược lại là làm đều có sự sắp xếp trước hoặc là có sự chuẩn bị bên trước hoặc là dùng những cái đòn đơn giản tất nhiên là phải có sự sắp xếp ở bên trước nhưng riêng cái đòn tôi chuẩn bị làm cho anh em xem và hướng dẫn cho anh em thì là một cái đòn không có một sự sắp xếp nào cả bài nó hoàn toàn là bài bình thường tất cả mọi thứ đều là bình thường hết và đưa ra mình trộn bài trộn bài xong cho người ta cắt nó cắt thế này và mình chia vẫn được hàng gặp hàng để chứng minh thì tôi sẽ biểu diễn qua và sau khi biểu diễn tôi sẽ hướng dẫn cụ thể để cho anh em biết cách làm nghe không? tất nhiên thì là cái đây trước hết bộ bài là hoàn toàn bình thường này không có sự sắp xếp gì này đấy anh em cứ xem này thì tất nhiên là cái nó có rất nhiều cách làm từ đơn giản đến phức tạp thì ờ, theo kinh nghiệm của tôi những cơ bản nhiều năm tôi đúc kết được ờ, tầm 5 cách 5 cách làm nhận được 5 cách làm mà đây ba con k gặp ba con h từ đơn giản đến phức tạp thì là tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em từng cách làm một ở trên kênh đấy bài lộn trùng phèo hết cả lên rồi đấy anh em nhớ nhé có 5 cách nhé thì tôi sẽ hướng dẫn cụ thể từng cách một từng cách một ở trên cái kênh à, bóc phốt cờ bạc này và là mỗi clip tôi làm một cái cách làm tôi hướng dẫn anh em một cách cho nó cụ thể chứ còn bây giờ bảo một clip mà làm hết tất cả các cách thì là nó dài và nó loãng và anh em không thể tiếp thu hết được tức là tuần này tôi sẽ làm một clip hướng dẫn bằng cách này sau tuần sau lại làm thêm một clip hướng dẫn ở cách sau và sau sau nữa thì mà các bạn mất khoảng tầm một tháng để học hết 5 clip này vừa học vừa luyện tập làm được hết thì là để mà theo dõi được hết tất cả các cách làm về 3K và 3H đấy thì là anh em có thể là nhấn cái nút đăng ký ở dưới góc trái mà à, góc phải màn hình đấy có những đăng ký đỏ đỏ đấy thì anh em nhấn vào đấy để tiện theo dõi đủ nhá tức là từ đơn giản đến phức tạp nhé anh em phải học như từ những cái cách đơn giản sau đấy là cách phức tạp nhất tức là cách đẳng cấp nhất bây giờ thì cách đẳng cấp nhất thì là tôi chuẩn bị biểu diễn cho anh em đây anh em nhấn nút đăng ký nhé đây bộ bài bình thường tôi sao trẻ này đây này nhá đấy bài sau khi mình trộn xong này đấy mình để bình thường như vậy cho người ta cắt này bốc đầu ít này bài bình thường mình chia bình thường này vạch đít cho người ta xem vạch đuôi ấy là tức là để thể hiện mình không chí chia bình thường này bài lúc chia bài mình cầm bài cầm tay bình thường này chia này một hai bốn cái đấy đây mình không có gì nhá đây mình này ba con này em thấy chưa và các bài khác này 8 điểm 7 điểm nhưng mà là 3k đấy đấy bài hoàn toàn bình thường không có gì nhá nhưng xem anh em xem đến đây có một vài anh em là tin khả năng là làm được một vài anh em nghĩ là có thể là ngẫu nhiên hoặc là có sự sắp đặt trước thì là đây bộ bài nó đây vẫn đang ở đây tôi sẽ làm lại một ván nữa để cho anh em xem cách làm như nào có thể là xoa bài cho nó lộn hết lên tùy từng thế bài mà mình làm được những hàng như nào nhưng mà thường thường thì trong khi đánh liêng thật sự ấy, thì người ta không làm bánh ba k gặp ba áp bởi vì là nếu làm như thế thì là có khả năng lộ là rất cao và các bạn đánh như vậy là kể cả không lỗi nữa thì là vẫn tạo ra sự nghi ngờ cho đối phương đấy bài là bình thường nhá không có sắp xếp gì này đấy tôi sẽ làm lại một ván nữa cho các bạn xem cái rỗ này đặt xuống này bình thường nhé cho người ta kênh này đấy đây để người ta chưa à để mình chưa cầm mài hoàn toàn bình thường này không có gì khác biệt gì này đấy đi tới cái ad này bây giờ mình lại không làm ba con át nữa mình làm sẽ ba sẽ làm cái khác một hai ba bốn năm một hai ba bốn năm một hai ba bốn năm Được chưa Đây này, người ta này Người ta này Đôi quy 18 này bài này Đôi quy 4K này Đây là thằng này là khả năng là chết rồi này thêm cái thằng này nữa này 9 điểm là cũng phải mất một tí tiền này đầu cánh này chưa còn thằng này chết nặng hơn này đấy thằng này tám chín mười này khả năng mình sẽ là cao nhất rồi luôn ba con ba bạn thấy chưa với việc đánh một trận liêng như này thì là những ván bài như này ấy, thì là có thể là những ván bài quyết định của một trận đánh thì cách làm như nào thì là như tôi đã nói ở đầu clip ấy có 5 cách làm lá bài hai sáu gặp nhau ấy thì ở clip này tôi sẽ hướng dẫn cho anh em làm một cách đơn giản nhất tức là cái clip là mở đầu mở đầu của cái bài học về cách làm 3 k gặp bát hay là cách làm hai hàng gặp nhau thì ở cách làm đơn giản này các bước chúng ta cần chuẩn bị này chúng ta phải chọn được bài sau khi ví dụ các bạn đánh được con bài ba con ba này vô tình được cái bài ba ba nhá và bằng cách trẻ bài mình sẽ lấy ba con tám à, tám chín mười đấy tám chín mười vào đây đấy thì mình để ba con ba này xuống bên dưới và tiếp theo đấy là tám chín mười các bạn thấy không đấy ba con ba tám chín mười này tức là cho cái phần của mình này ở dưới cùng này tiếp theo đến đấy là phần của đối phương thì là cách làm với cách làm này ấy, cách làm của ngày hôm nay nhá trong có 5 cách làm thì không phải là cách làm nào giống nhau thì cách làm của ngày hôm nay này cách làm đầu tiên này nó các bạn phải đánh được cái đòn kèo như ở clip trước tôi đã, đã hướng dẫn về đòn kèo rồi thì anh em nào chưa biết đòn kèo thì có thể là tìm ở trên kênh là cách đánh đòn kèo ấy ở trên kênh ấy. anh em nhìn cái xem mấy clip tôi hướng dẫn có ba clip ở trên ấy, thì anh em xem ba clip đầu tiên ấy là dạy đòn kèo thì cách đánh đòn này như nào nhất ví dụ anh muốn đánh 5 nhà ngạn thì trước hết mình phải kèo 4 nhà đây này 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 nhà ngạn đập lên đây mình trộn lên 4 cây mình vuốt lại vuốt lại 4 cây 1 2 3 4 đấy đấy là mình làm được 4 nhà đúng không tiếp theo tiếp theo nhưng mà mình muốn đánh 5 nhà và đây ví dụ mình làm 4 nhà này chỉ có mình là được sát thôi còn cách nhà khác là 50 50 tháng chín thì là mình phải làm thêm một nhà nữa đấy còn kèo mình bây giờ mình lại kèo cho năm nhà bạn này một hai ba bốn một hai ba bốn một đấy chỗ lên kia đây ba này còn anh em nào mà chưa biết cái đòn kèo nó đang như thế nào và nó nằm ở clip nào thì có thể là comment bên dưới là anh em gửi cho em một cái clip đòn kèo thì lại tôi sẽ comment trả lời cho anh em tên cái clip ấy nó nằm tên là gì và nằm ở đâu để cho anh em xem nhé tôi làm lại này có thể là lần đầu tiên tôi làm nhanh thì anh em không để ý tôi sẽ làm chậm lại cho anh em xem đấy ba con ba gặp tám chín mười đấy này bắt đầu tôi để úp xuống đi để cho anh em nhìn thấy cho rõ đấy nhá chưa này một hai ba một hai ba một hai ba bốn năm chẳng hạn tập lên đây một hai ba bốn năm tập lên như ván bài này là 3 tháng 10 đấy à 8 9 10 3 ba một hai ba bốn 1 2 3 4 1 đây chẳng hạn ở đây thì khi ván bài này ấy mình không chia về cho mình nữa mà mình chia về cho người của mình đấy thằng này này cái thằng này là người của mình này thì là là, là thằng này được ăn này đấy và cái thằng này đâu cánh ra mà chết này còn anh em nào chưa rõ ấy, có thể đăng trên kênh để clip sau làm cụ thể hơn tức là anh em phải góp ý cho tôi dạy này là nhanh quá hay là chậm quá để tôi biết đường tôi cân đối lại vì là có nhiều người tôi dạy những cái đòn này người ta nghĩ là đòn này là là cao là là, là, là trẻ con là trẻ rách thì là sẽ có những cái câu comment rất là ác ý nhưng mà đánh cái này là chặt tay cái này cái kia ấy thì là các anh em muốn mà đánh được ngon lành ấy, thì là phải học cái đòn cuối cùng ấy học hết tất cả các đòn và cái đòn cuối cùng là đòn quan trọng nhất với cái đòn này tôi tôi vừa dạy thì là người ta bốc cái là mình vứt đi nhưng mà anh em theo dõi thôi và học hết tới cơ cuối cùng thì là cái việc mà mà các bạn là đánh thì cho người ta bốc cái thoải mái như ở cái đoạn hai hai bán đầu tiên đấy ở đầu clip tôi làm thì anh em đã thấy đấy thì là, là nếu mà anh em thấy clip của tôi bổ ích hay thì có thể là cho tôi một like nhé cho tôi một like ok cảm ơn mà anh em nào chưa chưa chưa biết đòn kèo thì comment ở bên dưới tôi sẽ tôi sẽ comment tên cái đòn kèo tên cái clip dạy đòn kèo để cho anh em xem chào tất cả anh em